Tử vi tuổi Tý từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021, từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Người tuổi Tý có thể sẽ phải di chuyển khá nhiều do bị dịch mã động tinh chiếu mệnh, có thể là đi du lịch, cũng có thể là đi giải quyết công chuyện. Song con giáp này làm gì cũng phải cẩn thận, chớ nên chủ quan hay lơ là. Về phương diện công danh sự nghiệp, thời điểm này đang có khá nhiều khó khăn, trở ngại nên có thể bản mệnh bận rộn chẳng lúc nào ngơi. Phải chờ tới cuối tuần có trinh ấn ghé thăm thì cục diện mới tạm ổn định, có giáp này mới có thể tạm dừng bước chân. Cũng chính vì chẳng lúc nào ở yên một chỗ nên chuyện tình cảm cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Có thể người ấy sẽ sinh lòng hoang mang, nghi ngờ về tình cảm tuổi tí dành cho đối phương. Con giáp này cần phải cố gắng thể hiện tình cảm nhiều hơn để xoa dịu nửa kia của mình nhé. Đường tài lộc của bản mệnh trong tuần thăng trầm bất định, đây là thời điểm mà đầu tuần thì con giáp này đón tài lộc ùn ùn kéo về nhà. Nhưng từ khi kiếp tài xuất hiện vào giữa tuần thì chuyện kiếm tiền sẽ trở nên khó khăn hơn hẳn, thậm chí còn gặp họa mất tiền hao của nữa cơ. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Vợ trình tình duyên của tuổi sửu thăng hoa rực rỡ, con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần đón tình yêu về với mình nhé. Trong tuần đào hoa vượng, bản mệnh có thể sẽ có thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc với người khác phái, làm nên mối duyên tình. Trong tuần này có thái dương các tình trợ mệnh sẽ mang tới những tin vui về phương diện tài lộc cho người tuổi sửu. Con giáp này dễ được quý nhân nâng đỡ, tạo điều kiện để có thể phát huy được năng lực của riêng mình, điều mà không phải ai cũng có được, nhờ thế mà công việc tiến triển hanh thông, thuận lợi. Tuy nhiên, thiên quan sẽ xuất hiện vào thời điểm cuối tuần nên bản mệnh cần phải thận trọng để không mắc bẫy tiểu nhân. Xung quanh con giáp này luôn có những kẻ ganh ghét, đố kỵ và chỉ chờ thời cơ để hãm hại. Hãy chú ý lời ăn tiếng nói của mình, nếu không thị phi có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Trong tuần này, tài lộc của con giáp này khá tốt nhưng phải chờ tới cuối tuần thì tài lộc mới về. Cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện nên thu nhập của người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều có sự tăng tiến. Tiền bạc rủng rỉnh, bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Người tuổi dần có thái tuế chiếu mệnh dễ gặp phải những sự cố ngoài ý muốn, gây ra rắc rối hoặc tai họa mà con giáp này cần lưu ý để giảm phần hung hiểm. Tốt hơn hết, bản mệnh không nên tiến hành các công việc, kế hoạch trọng đại trong thời điểm này. Vợ trình tình cảm của con giáp này trong tuần khá bình ổn, không có nhiều biến động. Bản mệnh không có nhiều thời gian dành cho nửa kia của mình nên chỉ đành chấp nhận dành lúc nào thì dành chút thời gian cho đối phương mà thôi. May mắn là đối phương vẫn cảm thông, thấu hiểu cho những vất vả của tuổi dần. Thời điểm đầu tuần, cả phương diện công việc cả tiền bạc có dấu hiệu khả quan, thuận lợi hơn là cuối tuần. Chính quan cho thấy con giáp này xử lý mọi nhiệm vụ được giao, đâu vào đó, gọn ghẽ, không sai sót chút nào. Trong khi đó thì bao nhiêu cơ hội phát tài phát lộc sẽ đến, bản mệnh chỉ việc kiếm tiền thôi. Tuy nhiên, càng về cuối tuần thì vận trình công danh sự nghiệp lại càng giảm sút, con giáp này dễ ngủ quên chi chiến thắng nên chảnh mảng với công việc, lại có thái độ kiêu căng, tự mãn nên dễ mắc phải sai lầm, còn tiền bạc thì dễ bị kiếp tài, làm cho mù quáng, đầu tư vào nơi không nên đầu tư chút nào. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão vận trình tình cảm của tuổi mão tiến triển nhanh chóng, khi được Bách Việt đào hoa chiếu mệnh thì con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần để sung sính bước vào cuộc sống hôn nhân đi thôi. Các cặp đôi sẽ sớm đưa ra quyết định về việc về chung một nhà trong thời gian tới. Đối với người độc thân, có thể tìm được một nửa ưng ý cho mình khi có khả năng nhận được nhiều lời tỏ tình lãng mạn. Ban đầu bản mệnh có đôi chút choáng ngợp và hoang mang vì không biết phải lựa chọn như nào, song cuối cùng thì trái tim đã cho người tuổi mão câu trả lời thỏa đáng. Đường công danh sự nghiệp trong tuần này không được thuận lợi, con giáp này dễ gặp trở ngại, khó khăn khi mà tiểu nhân thiên quan không ngừng quấy phá, khiến cho bản mệnh vừa làm xong việc đã phải quay lại xử lý những vấn đề phát sinh, chỉ có thể dựa vào sức mình chứ chẳng thể nhờ cậy ai. Bù lại thì tài lộc trong tuần khá vượng, an ủi phần nào những nỗi muộn phiền của con giáp này. Bản mệnh xuất tần có nhiều cơ hội để thu tiền về tay, tuy nhiên đừng vì thế mà chi tiêu quá hoang phí, không suy tính gì nhé cuối tuần có kiếp tài, báo hiệu nguy cơ hao tiền tốn của đó. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn, Bước sang tuần mới, người tuổi thìn được cát khí vây quanh nên gặp nhiều chuyện may mắn hơn những con giáp khác. Điển hình là trong vận trình tình cảm khởi sắc không ngừng, bản mệnh và người ấy được gia đình, người thân ủng hộ rất nhiều, sớm về chung một mái nhà. Trong khi đó, các cặp vợ chồng tuổi này sớm hàn gắn những mâu thuẫn, dạn nứt trước đó mà không tự đẩy nhau vào thế khó. Tình yêu giữa hai người đủ lớn để bỏ qua những sai lầm trước đó, bao dung tha thứ cho nhau và cùng nắm tay bước tiếp trên con đường phía trước. Tình cảm ngày càng thắm sắc, Tuy nhiên, tuần này có thiên cẩu hung tinh nhập mệnh có thể sẽ làm ảnh hưởng đôi chút đến vận tài lộc của con giáp này khi đầu tuần tuổi thìn dễ mắc sai lầm làm mất tiền hao của. Thế nhưng tuổi thìn đừng quá lo lắng, cuối tuần làm việc chăm chỉ là sẽ lấy lại được những gì đã mất. Về phương diện công danh sự nghiệp thì con giáp này có kế hoạch của riêng mình, cứ thế mà tiến bước thôi. Ấn quan kết hợp, bản mệnh biết mục tiêu của mình nằm ở đâu. Chẳng để những khó khăn ngáng đường mãi nữa, hơn nữa cuối tuần cũng dễ có cơ hội phát tài. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Người tuổi tỵ mong muốn có được đoạn tình cảm như ý, nhưng tiếc rằng trong tuần hung vận quá lớn thì mong ước của con giáp này khó có thể trở thành sự thực. Mâu thuẫn bất đồng do ý kiến trái ngược khiến bản mệnh và người ấy càng ngày càng xa nhau. Có lẽ bản mệnh nên dồn sức và thời gian vào công việc thì sẽ tốt hơn. Đầu tuần mọi chuyện có vẻ khá suôn sẻ, dù gặp khó khăn nhưng cũng đã có thiên đức quý nhân trợ giúp nên con giáp này vẫn tìm được đường lui. Nhìn chung vợ trình sự nghiệp cũng không đến nỗi. Song tuổi tỵ nếu muốn phát triển được tốt hơn trên con đường sự nghiệp thì e rằng sẽ gặp phải nhiều trở ngại, cần kiên trì thì mới có được thành công. Nếu con giáp này bỏ cuộc quá sớm thì chỉ biến công sức trước đó thành bọt biển mà thôi. Hãy cố gắng và nỗ lực đến cuối cùng nhé. Về phương diện tài lộc, đây là một tuần thần tài đứng về phía bản mệnh nên làm gì cũng dễ dàng thu tiền về tay. May mắn về tài lộc giúp cho con giáp này có thể triển khai những kế hoạch mình ấp ủ đã lâu. Nhờ thế mà tiền bạc rủng rỉnh, người tuổi tỵ thoải mái chi tiêu, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ Tuổi ngọ sẽ không gặp phải vướng mắc gì về đường tài lộc đâu nhé. Con giáp này không cần phải cố gắng quá nhiều. Tuần này, thực thần sẽ dẫn tiền bạc tự chảy về túi. Bản mệnh có thể chiều chuộng bản thân một chút, xem như là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực suốt thời gian qua. Tuy nhiên, bạch hổ hung tinh rình rập nên con giáp này có thể gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Người tuổi ngọ nên thận trọng từ đi đứng, nói năng, tránh để tình trạng sự cố bất ngờ xảy ra. Lời khuyên dành cho bản mệnh lúc này là nên kiệm lời một chút để tránh rắc rối không đáng có. Đường tình duyên của con giáp này không được hài hòa, êm đẹp cho lắm. Dường như giữa bản mệnh và người ấy nảy sinh chút trục trặc, những mâu thuẫn phát sinh từ việc đối nội đối ngoại khiến cho con giáp này cảm thấy khó khăn trong việc tìm được tiếng nói chung với nửa kia của mình. Vợ Trinh sự nghiệp trong tuần có phần xa sút công việc trong tuần này phát sinh khá nhiều vấn đề vào khoảng từ giữa tuần trở đi. Thế nên người tuổi ngọ có việc gì quan trọng thì hãy hoàn thành nhanh nhất có thể vào lúc đầu tuần nhé. Ấn quan kết hợp sẽ giúp con giáp này dễ đạt được mục tiêu hơn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Người tuổi mùi có thể sẽ ít gặp phải khó khăn trong thời điểm này, bạn mệnh nên chuẩn bị tinh thần để đón cắt khí, bởi cả phương diện tình duyên, tài lộc hay công danh của con giáp này trong tuần đều trên đà tăng tiến vô cùng hanh thông, thuận lợi. Cát tinh sẽ giúp cho bản mệnh thoát khỏi những trò lừa đảo của kẻ tiểu nhân thiên quan, nhờ thế mà không đánh mất bao nhiêu công sức từ trước đến giờ. Tỷ Kiên cho thấy người tuổi mùi nên tự chủ động trong công việc của mình, tránh để tình trạng ỉ lại, chờ đợi người khác Cuối tuần thì đường tài lộc mới bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc, thế nên bản mệnh đừng quá sốt ruột khi làm việc vất vả cả tuần mà chẳng có đồng nào trong tay. Cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện nên con giáp này dù làm công ăn lương hay kinh doanh thì tiền bạc cũng đều dồi dào, sung túc vận trình tình duyên được chắp cánh bay xa, bản mệnh đừng ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với người ấy. Đào hoa khoe sắc, người độc thân có thể tìm được nhân duyên ưng ý ở ngay trước mắt mình. Chỉ cần con giáp này không quá khắt khe, đòi hỏi quá cao là được. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân Tuổi thân trong tuần này, vận trình tài lộc có điểm báo hao hụt lắm đó. Đại hao hung tinh nhập mệnh, lại thêm kiếp tài án ngữ, khả năng kiếm tiền vào thời gian này bị giảm sút rõ rệt. Con giáp này dễ gặp nhiều chuyện tốn tiền hao của, chỉ thấy tiền đi mà không thấy tiền về bạn bệnh có thể sẽ mắc phải nhiều khó khăn trong công việc, chính vì thế mà nguồn thu nhập mới bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian đầu tuần, thương quan sẽ gây ra đủ rắc rối, con giáp này chỉ ngồi xử lý thôi cũng đã hết ngày. Mặc dù sau đó nhận được sự giúp đỡ của chính ấn, nhưng cũng không bỏ bèn gì, chẳng thể nào bù đắp được với những mất mát mà người tuổi thân đã phải gánh chịu. Thôi thì con giáp này hãy cứ cố gắng, được đến đâu hay đến đó vậy. Đường tình duyên của bản mệnh có phần nhạt nhòa, chưa có tiến triển gì rõ rệt. Mặc dù con giáp này và người ấy vẫn giữ mối liên hệ với nhau, nhưng rõ ràng là sự quan tâm của cả hai với đối phương chưa đủ lớn, vì thế mà khó bề nâng cấp mối quan hệ. Các cặp vợ chồng nên hiểu và chia sẻ cho nhau những khúc mắc trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dậu Vợ Trinh của tuổi dậu hung cát đan sen, con giáp này có may mắn mà cũng có cả xui xẻo nữa. Chuyện tình cảm vẫn dậm chân tại chỗ, chưa có dấu hiệu gì cho thấy sắp tới bản mệnh sẽ tìm được nhân duyên cho mình. Trong khi đó, các cặp đôi dường như đang quá bận rộn với công việc và những dự định riêng của bản thân nên có phần thờ ơ với chuyện tình cảm của mình, chỉ quan tâm lấy lệ mà thôi. Điều đó có thể khiến cho tình yêu giữa con giáp này và người ấy dần trở nên phai nhạt theo thời gian nếu không được hâm nóng. Về phương diện công danh sự nghiệp tiến triển khá thuận lợi, trong tuần bản mệnh có khá nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Tỷ kiên cho thấy người tuổi dậu khá chủ động trong công việc, biết mình phải làm gì chứ không cần người khác nhắc nhở hay thúc giục. Song về đường tài lộc không được xuân sẻ như thế bởi con giáp này lại chẳng thể làm chủ tình hình. Thực thần vừa đến trao tiền vào tay thì ngay sau đó tiểu hao lại ập đến, bản mệnh phải chi tiền khá nhiều, tuy chỉ là những khoản nhỏ nhưng góp lại cũng thành khoản lớn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Người tuổi Tuất trong khoảng thời gian này có được nhiều cát khí vây quanh, may mắn cũng ngập tràn. Nhưng lại có cả họa tiểu nhân rình rập nữa, ngũ quỷ hung tinh nhập mệnh, con giáp này cần phải cẩn thận với những lời nói ngon ngọt đó. Kiếp tài xuất hiện ngay vào đầu tuần cho thấy nguy cơ mất tiền hiện hữu khá sớm. Lời khuyên dành cho bản mệnh lúc này là không nên tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực mình không hề có kiến thức, kinh nghiệm. Hãy chờ thời cơ xuất hiện vào cuối tuần, khi đó kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn tình yêu sẽ đến với con giáp này khá nhanh chóng, vượt ngoài sức tưởng tượng. Bản mệnh không thể ngờ rằng có người vẫn luôn thầm thương trộm nhớ mình đã lâu, giờ mới có cơ hội nghe tỏ bày. Người tuổi tuất cần nắm giữ hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình. Vợ trình công danh, sự nghiệp khá suôn sẻ, dù khó tránh khỏi những lúc va chạm, bất đồng ý kiến với mọi người xung quanh, nhưng con giáp này khá khéo léo nên vẫn giữ được hòa khí. Thiên ấn cho thấy sự linh hoạt trong cách xử lý tình huống, giúp cho bản mệnh tiến xa hơn trên con đường phía trước. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Tuổi hợi chu tuần này, vợ trình tình duyên khá ảm đạm, con giáp này dễ phải chịu tổn thương do đối phương vô tâm, không chịu hiểu cho những nỗi khó khăn mà bản mệnh đang phải gánh chịu. Đôi bên ngày càng trở nên xa cách, mối quan hệ vì thế mà cũng phải nhạt khá nhiều. Tuy nhiên, thái âm quý nhân sẽ lại dẫn dắt con đường tình yêu cho nữ mệnh còn độc thân. Con giáp này sẽ sớm thoát cảnh cô đơn nếu biết nắm bắt cơ hội, mở cửa trái tim để đón hạnh phúc của riêng mình. Người tuổi hợi nên trân trọng và giữ lấy mối nhân duyên tốt đẹp này đường tài lộc tuần này thăng trầm bất định, bản mệnh có thể sẽ phải trải qua nhiều niềm vui nỗi buồn khi mới đầu tuần thực thần cập bến, mang đến nguồn tiền bạc dồi dào. ấy thế nhưng chỉ vài ngày sau, con giáp này đã lại gặp chuyện, tiền vào cửa trước thì ra cửa sau. Về phương diện sự nghiệp cũng không được ổn định cho lắm, có nhiều vấn đề phát sinh. Thương quan cho thấy con giáp này đang có phần thờ ơ với chính trách nhiệm của bản thân. Bản mệnh chỉ thích làm theo ý mình chứ chẳng cần quan tâm đến lợi ích của cả tập thể.